còn NBC anh em biết NBC là ai chưa là ngày xưa ở trong WAG đúng không đi bán giải thế giới ờ tôi công nhận là có trình thật đấy nhưng mà nói chung là cũng kiểu thanh niên này cũng gáy gáy gáy lên uh, trên fanpage của Ghana xong rồi comment là cái gì 4 năm à cái gì cái gì vô địch cái gì 4 năm trước vô địch thế giới ờ nói chung là cái đấy là quá khứ đừng có ăn mày quá khứ nữa hãy sống như hiện tại đi mấy hôm nữa sẽ có cái giải All Star đấy thì cố mà bắn đừng có gáy trước làm gì tôi tôi không gáy tôi chỉ cố bắn cho việt nam thắng thôi Bác gấu có vẻ xem thường mấy người bắn tử chiến thế nhở Nghe đồ là mấy thằng em của anh kỹ năng cũng rất là cao Vậy cho em xin nhẹ cái kèo 44 Bao nhiêu con gà chiến vào hết đây Ý anh em sao nhở Sẵn sàng Không có một sự lựa chọn nào các bạn à Vâng không bạn đã thấy rõ ràng nào cho những chú gà của nước bọm các bạn kể cả nước bọm không không làm được điều gì cả ấy các bạn ơi